Độ bự thấy không? Bằng một cái tay á Chặt dạ, lên cho ảnh nha. Mình chở là sao? cái vỏ màu hồng này là lan nó bở lắm này bở mịn luôn á mẹ giàu ui nó gãy bìa ui không cái này cái là yếu ấm rồi cái bị nôn nữa uống chả uống ra cái ông ông ông đi mua nước chanh đường ông dài chó ừ. mới nhớ ơn mới có yếu đó bây giờ nhớ ơn em cắt từng đoạn đoạn như này cái đã cho cửa nó bự quá không nhỏ thôi mình hai rưỡi nữa nha cái nó cắt bốn em nè lấy cái gì đánh đó thôi Ôi cô trường Đấy hả? Ừ em lấy cái lấy cuối đu cú với con cái viên gà Lấy cái cái thêm sẵn mà ăn nấu một một đầu giặt luôn á Ừ Một chúa Mệt chứ nữa Cái ống đến chân thầy vậy Đi mua một chanh đường Dạ cho Bà mẹ ăn sánh dù Ừ cái chắc sánh ru sao ạ Gì? Sánh này sánh bở mà cái bùa sắn gì sắn nó, nó, nó cứng á nó không có bở ừ, cái đấy là trong toàn thành ru cho nên nó có sắn bự xẻ lại cái dao nhỏ để ai còn dao mà xẻ khó khăn lột Được. dễ mà cái này lột dễ đứt tay hỏi đơn được nặng hả có đâu <laughs> lột vui hay là hơi gần lột cái chó ẩm ẩm lắm nó mày thôi nước đầy thùng rồi mình để gần cả năm ấy nè cả năm bữa, bữa hôm em đi củ chi thằng bảy nè nhanh vậy hả ông đi đi lái xe đi lái xe thì năm rồi lo lấy bằng từ tết năm ngoái ừ. cái ống mà bên mà mình dân xe đó ông có hoại ông hoại giờ có xe điên cô chừng rưỡi nhưng mà miếng lái nhỉ nói chắc phải đỏ sen năm bắc lấy cô giờ đỏ ừ. năm bắc về khuya lắm hay đi khuya thì đâu có đi đâu